rồi ok bây giờ rút uh, ờ, như sau ha 5 roi nè rồi mình đăng nhập vô sàn 5 roi mình vô cái mục số dư này ok ha rồi thì ở trong đây nó cũng có cái loại tiền gọi là tiền ola này ola coin nó giống như btc vậy đó bây giờ nha bây giờ anh muốn rút về cái à, cái à, ví này thì anh rút như sau rút tiền từ ola city sau khi anh kiếm được tiền từ bên ola city này 5,17 đô bây giờ anh rút ha anh rút dưới dạng là là tiền ola ok thì bây giờ nó kêu mạng này mạng chuyển của nó là cái mạng web 20 đúng không có nhiều loại mạng vâng. ở đây là mạng web 20 web 20 thì cái địa chỉ ví Ola mình phải nhập vào đây cái cái địa chỉ ví nhận đó. nhập vào đây xong rồi nhập số tiền muốn rút ở đây anh qua bên kia anh cũng phải chọn cái mạng là web 20 đấy nạp tiền mua trong à, trong cái à, sàn này bằng cách là lấy địa chỉ ok thì ở đây em thấy nè khi mà rút Ola thì nó mạng web 20 nhưng mà trong đây nó không hề nói là mạng nào luôn có nghĩa là nó mặc định nó là web 20 Được. ví dụ USDT thì nó có nhiều mạng nhưng mà ví dụ Ola đây là nó chỉ định sẵn một mạng luôn bởi vì đây là của cùng một nhà của cùng một nhà sáng lập ok chưa nó web 20 thôi Được. Dạ. sau khi mà em sao chép địa chỉ xong á em qua bên ờ, Ola này dán vào đây cuối là ED18 đúng không ED18 0 x 1 f 0 x 1 f ok rồi đúng địa chỉ rồi ha được. ok và ở đây em thấy là cũng có một mạng thôi map 20 thôi không có mạng nào con hơn nữa đó là chắc ăn bây giờ anh muốn rút là anh rút hết khi mà anh rút hết 5 ờ, đô đó thì nó tương ứng là 2939 ola thì do hiện tại là cái ola này nó đang tăng giá nhanh lắm ok bây giờ nhấn xác nhận nhấn xác nhận rồi xác nhận lệnh rút tiền này online city gửi đến à, cho bạn một cái mail đó là tới địa chỉ mail này mời bạn kiểm tra một thư và nhấn à, xác nhận thì đây bây giờ anh vào mail rồi đây vào mail nè rồi địa chỉ mail là nguyễn văn hưng à mà lúc à, mà lúc nãy giờ là ủa Huy hả thì giống um, giống tên của đứa em kế của anh rồi ok <clears throat> sau khi mà nó yêu cầu mình à, xác nhận mail á mình vào trong mail mạng hơi lag ok đây ha 2940 đô la tương đương với 5,17 đô này. xác nhận link nhấn vào xác nhận trước thì anh rút thì nó sẽ xử lý trong vòng 24 giờ còn biết là bây giờ thì không biết sao ok ok nó ra địa lịch sử giao dịch này số tiền nhận là 2.940 đô la tức là tương đương với 5,17 đô này. mới thực hiện giao dịch xong có phải là 19 giờ 35 không 19 giờ 35 này, ngày 1 tháng 8 này ok chưa em rồi bây giờ quay trở lại cái sàn Ola coi thử Xin tiền về ví chưa vô số dư nè số dư ví nè rồi ola chưa thấy về Đây, thời gian duyệt rút tiền à đúng rồi bên ola là đúng rồi bên ola thì thời gian duyệt đó là trong vòng 2 ngày lý do là bên Ola nó sẽ đối soát xem thử là cái tiền mà mình kiếm được ở bên Ola có phải là tiền thật không mình có à, mình có spam hoặc là mình có làm cái điều gì đó mà mà kiểu như là kiếm tiền nó không có chính thống á thì nó muốn kiểm tra nó đối soát xong thì nó xử lý hơi lâu cái hệ thống hơn 100.000 thành viên á nó xử lý trong vòng 2 ngày đó nhưng mà đại loại là hai ngày sau thì ở trên đây là nó đã xác nhận cho mình cái bill là nó đây này gửi về địa chỉ này ok 5,17 đô vậy thôi đợi hai ngày nó sẽ về trong vòng hai ngày thì cái tài khoản Ola này anh kiếm tiền bằng nhiều cách nếu như em muốn à, biết à, rõ thì cứ qua kênh YouTube của anh tìm hiểu thì nó nói chung là dạ. nó là một cái sàn mà giống như à, gọi là em em biết gì ta nó giống như là cái network marketing network marketing gì này có một cái sàn nhưng mà đại loại là nó kiếm tiền bằng cách làm tiếp thị ấy. đó thì cái sàn này hiện tại nó đang đang có cái cái hỗ trợ là kiếm 20 đô nếu mà em muốn thì em đăng ký thêm cái ví này nữa KYC Được. Dạ. ừ thì kiếm 20 đô cái à, đây cái địa chỉ cái địa chỉ thì ở đây nè cái địa chỉ ở đây anh hỗ trợ em luôn nha để sau này ví dụ như em đi giới thiệu cho người khác á thì em lấy cái link ở đây nè em lấy cái link rồi giới thiệu bạn bè này này em có kênh youtube chưa dạ em có kênh youtube chưa có lắm rồi à, có làm, làm gì đâu anh em có biết biết cách sử dụng kênh youtube để làm tiếp thị chưa cái này cái địa chỉ này em copy em sao chép này xong em gửi cho người khác gửi cho bạn bè của mình thì khi mà bạn bè của mình đăng ký thì sẽ bạn bè sẽ nhận được 5.000 roi và 5.000 TKX tương đương với khoảng 20 à, đô còn mình thì mình nhận được 2.500 2.500 roi tương đương với khoảng 10 đô đó thì hiện tại là nó đang cần người dùng cho nên là nó tặng tiền miễn phí nó tặng dưới dạng airdrop Ủa mà sao em biết kênh của anh hay vậy? Em mò. Em mò. À? Và trong cái quá trình mà lên YouTube Đúng, vâng, cái là đầu anh tiên là em đầu tiên, đầu tiên là em làm cái kia xong rồi em đang tìm hiểu cách rút thì em lại tìm ra anh. À thế hả? Vậy là anh sale. Anh sale từ khóa, sale từ khóa cho nên em tìm tới kênh của anh. Thì trước cái kênh này của anh ừ. anh lập là cũng khá lâu rồi đó mà nó không phát triển lắm. Thế là anh à, làm sao cái video này anh làm sao này nếu mà em muốn biết làm sao như thế nào hôm nào anh chia sẻ cho em cứ về vâng. với đội của anh anh sẽ chia sẻ cho em mọi cách có câu hỏi nào cứ hỏi dạ. ừ. em em giờ mới đang mơ mờ đi tìm hiểu cách tìm kiếm tiền thôi ừ. và khi vâng. mà xác minh KYC xong á mình à, sâu cho các bạn xem mà khi mình KYC xong á, thì à, họ sẽ trả thưởng cho mình là 5.000 roi vào trong à, tập anh qua đây làm gì ta à cái kênh của anh đây ví ví ví dụ nha em em hello các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Văn Hưng Website à, Hôm nay mình sẽ Ok nếu mà em muốn à, tìm hiểu à, đăng ký thì à, đây Ví dụ như đây nè anh à, hướng dẫn em cái cách đăng ký luôn ha Có muốn có muốn đăng ký không anh hỗ trợ cho em cách đăng ký Đăng ký gì okay. Đăng ký Tiếp à, theo cái đó à, là sàn Android này cái, À, à hướng dẫn họ vậy xem chục ngàn với chứng thư à, và chân dung cái ờ, mình. cái ở đây anh chỉ hướng một. dẫn KYC còn chưa hướng dẫn cái cách đăng ký thì đăng ký dễ mà đúng không đăng ký em cứ ừ, ờ, chắc xuống, là đăng ký cũng như đăng ký Facebook của em nhỉ ờ thì ở dưới đây là anh có giới thiệu đó thì có ở đây anh có để cái đường link đăng ký nè thì em cứ nhấp vào cái mục đăng ký hay vô cái mục đăng ký nè tại lúc nãy giờ anh đăng nhập rồi cho nên là nó sẽ vào thẳng sàn luôn đó cái mục đăng ký này nhập mail này nhập mật khẩu nhập mật khẩu rồi cái mã xác minh em nhấn mã xác minh em nhấn gửi mã xác minh thì em vô lại trong mail rồi em lấy cái mã xác minh nó ra em dán đó dán xong rồi okay. nhấn đăng ký cái là, là đăng ký được sau khi đăng ký xong đó, em vô trong cái à, kênh của anh á đó xác minh KYC cũng đơn giản thôi đó xác minh KYC nó y hệt như bên VNEC thôi rồi nó sẽ dạ. tặng em 5 ngàn roi và 5 ngàn TKX khoảng 20 đô và nó à, sẽ tăng giá hàng ngày trước là 26 đô của anh trước đó là có 19 đô thôi sau nó tăng giá dần lên tại vì cái sàn bây giờ nó đang mở à, mở ICO đó, mở ICO thì cái giá của cái đồng tiền nó, nó tăng lên thì bây giờ nó lên 26 đô ok ha dạ. ừ. Vâng rồi ok rồi rất vui khi hôm nay à, chia sẻ cho em một à, vài cái cách để rút tiền nếu như mà có có hỗ trợ gì cứ liên hệ với anh ha vâng em cảm ơn anh ừ, không có gì không không của anh em không biết được cái này đâu ừ, cái này thì à, nó cũng không khó đâu nếu mà mình mình tìm hiểu xong rồi thì mình thấy nó không khó đâu nhưng mà tự mày mò thì nó vất vâng. vả lắm đó dạ. rồi ok ha dạ ừ. rồi bye bye em bye bye anh ừ. Dạ. ừ. vậy nha